Bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Mùa này, trời Sài Gòn lại đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa rưng rức những đó hoa lòng radio rất vui được gặp lại khán thính giả đêm nay trong tác phẩm Hai lon rưỡi đậu của tác giả Nomad Pen. Một trong những bài viết về góc nhỏ cuộc sống, nét mưu sinh, cảm xúc của những phận người giữa đời thường đã gặp, đã thương, rồi trao nhau những điều ấm áp, giản đơn nhất, ngây ngô nhất. Để rồi lần gặp gỡ đó, đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của những người trong cuộc mãi mãi nào chúng ta cùng quay lại sài gòn vào một đêm mưa nặng hạt cô bé bán đậu phộng và cô gái hai lon rưỡi đậu qua giọng đọc của mama bia đứa bé khuôn mặt gầy gò đèn nhẽm nhưng vẫn thấy được nét hồn nhiên trong đôi mắt lay lấy đó nó đưa tay lên quệt quệt những sợi tóc trên trán đang ướt nhẹp vì mưa rũ rũ người và nói cô có lạnh không có nhưng cô chịu được mưa đầu mùa không lạnh nhiều bằng mưa tháng 10 cô có con chưa chưa cô còn trẻ mà con thấy cô giống có con rồi lắm à con chỉ hỏi thôi con thấy cô hiền nên con nghĩ cô có con rồi mẹ con nói khi nào con có con con sẽ hiền lại tôi cười méo xệt cô nghĩ lúc cô mà có còn chắc cô sẽ dữ lắm sẽ la làng tối ngày nó lắc lắc đầu mẹ con hiền lắm không bao giờ la con thích vậy chắc là do con ngoan đúng không dạ không con quậy lắm con đã giết một con mèo rồi đó ạ à mẹ rất hiền và mẹ không bao giờ la con vì mẹ con bị câm tôi ả ung cho qua cơn nhói trong lòng khi nghe chữ câm được phát ra từ đứa bé một cách chấp nhận và yêu mến điều đó từ người mẹ kính yêu của nó nghe tim nhói đến muốn bật khóc vì nghĩ lại mình thật là hư Ngày trước cứ hay buồn khi bệnh má la Bây giờ xa nhà Muốn được nghe má la cũng không thể nữa Tôi xoay xoay lòng bàn tay dưới những hạt mưa ngày càng nặng hạt Dưới mái hiên tôi và nó đang trú Như nước mắt tự uống ngược vào trong Cố hết sức tập trung vào giọt mưa lạnh ngắt đó để kiềm lòng mình không khóc khi nghĩ về má tôi nhớ má đánh trống lãng tôi nhưng nhướng mắt nhìn qua nói cô nghe về con mèo tội nghiệp đó đi cô bé hư kia nó nhìn tôi môi tắt nụ cười tôi mi cụp xuống thấy rất tội nhìn biểu cảm đó tôi nghĩ nó thật sự chắc đã đánh vật với tâm lý nhiều lắm khi làm như vậy nó bị một con chó hàng xóm cắn sắp chết luôn cô ạ à. mà cứ nằm đó đau rồi khóc mấy chỗ nó bị cắn máu chảy hoài nhà con không có tiền cho nó đi bác sĩ thú y mẹ và con cố gắng ban bó lại cho nó rồi nhưng không hết nó đã khóc như vậy rất nhiều ngày và nó yếu dần con thương nó lắm con biết nó đang đau nhiều lắm nên tối ngày hôm đó con không chịu được khi thấy nó cứ khóc như vậy lúc mẹ ngủ con lấy cái bịch bỏ nó vô rồi cột lại xong con lấy cái khạp lù nhỏ mẹ dùng trong bếp cũ đậy lên cái bịch con ngồi đó bên cái lù tới gần sáng Rồi vô chỗ mẹ nằm Con khóc tới sáng Vì con biết nó đã chết rồi Sáng mẹ ra thì thấy cái lù bị đổi chỗ Dỡ lên thấy nó đã chết Mẹ không hỏi gì Chỉ nhìn con thở dài Rồi con theo mẹ đem nó đi chôn kế bên cây đu đủ con có để một cái khăn đắp nó lại rồi mới phủ cát lên con không thể nhìn nó bị đau và khóc như vậy mà không làm gì được con nghe cha giảng khi mình chết sẽ lên thiên đàng nên con muốn nó được lên thiên đàng trở thành thiên thần và có đôi cánh vì chân nó bị cắn gãy rồi tôi nhìn nó nghe câu chuyện và nín thở không có bất kỳ hơi thở nào trong tôi được quát ra trong suốt quá trình nó kể xoa xoa tay lên đầu nó tôi bảo thôi con nhé đừng nghĩ nhiều nữa cô tin con mèo của con đã được lên thiên đàng và có được chiếc cánh tự do có thể bay khắp nơi nó muốn và không bị đau nữa rồi mắt nó đỏ hoe người rung rung ôm cái thúng đậu to vào lòng chặt hơn và chặt hơn tôi xoa xoa lưng nó dỗ dành và cả hai cô cháu im lặng nhìn ra mưa cái hiên bé quá tôi và nó nép thật sát vào cửa nhà nhưng vẫn ướt lem nhèm con bé lắc hạt đậu phộng trong cái thúng của nó mỡ ra làm đôi đưa tôi cô ăn đi ạ à. nhưng của con bán mà thôi để cô mua hai lon cô thích ăn đậu phộng nấu má cô cũng vậy hồi cô còn ở nhà hai má con ăn hết năm lon đậu luôn con tin không? Dạ tin, có hôm còn bán ế, con với mẹ cũng ăn hai lon. Còn cũng thấy ngán, nên có hôm mẹ lấy đậu giàng với tỏi và muối, ăn cùng cơm trắng. Còn với mẹ cũng ăn hết gần hai lon, rồi uống mấy cả nước luôn. Nó hơi mặn, ngon lắm cô ạ. Tôi nhìn mưa, rồi nhìn nó xong nhìn xuống chân mình tôi móc trong bóp 20 ngàn mua hai lon rồi hỏi nó cho tôi ôm nó nha tôi lạnh và tôi thấy nhớ má nhưng thực ra tôi thấy thương nó quá nó nhỏ xíu cái thúng thì to gấp đôi người tôi nghĩ mình mà vác cái thúng đậu này đi vòng vòng cả ngày khắp thành phố chắc sẽ đuối lắm mà nó cứ tha đi vòng vòng khắp các con đường mà hồn nhiên mà mạnh mẽ như vậy nó đưa đầu nghiêng qua tôi tôi ôm vai nó xoa xoa lên đôi vai bé xíu nó có hơi ngại ngại nhưng để thúng vô lòng rồi nó dựa qua tôi nói con tặng cô thêm nửa lon nha Cô ăn với má cô 5 lon Nghĩa là cô có thể ăn tới hai lon rưỡi đậu bụng mình rồi Con tặng thêm nửa lon để cô không thèm nha Mà cô không ở với má cô nữa hả? Cô ở trọ riêng Má ở nhà với ba và các em Cô cũng nhớ má Giờ con cho thêm đúng hai lon rưỡi đậu cô ăn lại sẽ nhớ má nhiều hơn. Thôi, con lấy lại. Nó múc đúng nửa lon, bỏ ngược lại cái thúng. Khiến tôi buồn cười, con nít thật là... Tôi hỏi nó cho tôi biết nhà, tôi ghé qua chơi khi nào đi làm về. Nhưng nó bảo, nó đi bán cả đêm, không có ở nhà tôi viết số điện thoại của tôi vào giấy đưa cho nó rồi hẹn trưa mai muốn đi ăn cơm trưa với tôi thì nhờ ai đó gọi tôi hứa lần sau gặp tôi cho nó cái điện thoại nokia cũ của mình khi nào buồn nó có thể chơi game con rắn và tôi tiện liên lạc với nó hai cô cháu sẽ đi ăn hũ tiếu bò viền nó nói thèm hủ tiếu gõ bò viên lắm nhưng không có tiền nên ba bốn tuần má sẽ cho nó đi ăn một lần thôi nhưng cả hai tháng rồi bán ế quá vì trời mưa nên nó vẫn chưa được ăn mưa tạnh nó cần đi bán tiếp mà sợ mắt mưa rồi tờ giấy ghi số điện thoại của tôi sẽ bị ướt Tôi ra mở cốp xe, kiếm cái túi ni lông, đựng khẩu trang, bỏ tờ giấy khi nãy tôi ghi số điện thoại vào, đưa nó. Nó thỏ thẻ. Con, con không biết chữ. Sống mũi cay cay tôi nói. Vậy, buổi trưa cô được nghỉ khoảng một tiếng rưỡi cô sẽ chỉ còn học nha con muốn không dạ để con xin má ừ con xin má rồi gọi cô nhé cô viết ở đây là 09376 15 số điện thoại của cô hai lon rưỡi đậu mở cái túi sách của mình tôi đưa nó sợi vòng tay tôi đàn thắt gian dỡ màu cam và xanh dương tôi nói con thắt tiếp vừa tay con thì cột lại đeo cô hay thắt dây này khi cô nhớ nhà vì sau khi thắt xong cô có vòng tay đẹp để đeo cô sẽ vui hơn tôi nháy mắt nói như thể chiếc vòng đó có thể cứu được tâm trạng mình khi túng quẫn thật vậy gật gật đầu Tôi nói màu này hợp với da ngâm của nó lắm Nó ướn vô tay Bàn tay bé xíu Đen gầy đến nhói lòng Tôi thầm nghĩ Tuổi này phải được đi học Và được ngủ sớm Mà nó thì phải lang thang Bán đậu thêm mấy tiếng nữa Trời vừa lạnh Vừa gió thế này Tay tôi chỉnh lại chiếc vòng Mà lòng dưng dứt nó thì nhìn sợi dây Hả miệng ngây ngô la lên Quá wow, đẹp Con thích hai cái hạt này như pha lê Cô cho con thiệt hả Thiệt Mốt còn cho cô xin nửa lon đậu phộng còn lại là được Thôi cô về Nhà trọ sắp đóng cửa rồi Con đi bán cẩn thận Nhớ gọi cho cô nhé nhờ ai đó nhưng phải là người con quen nha cẩn thận đó tôi vội dắt chiếc xe cà tàng ra lòng đường chiếc xe như như mới toan sau cơn mắt mưa đạp máy lên chạy đi chỉ kịp thấy tay nó vẫy vẫy từ xa mắt nhíu lại vui vui vì cầm cái vòng xanh dương trong tay tôi cố quay mặt đi nhanh vì không muốn nó thấy tôi đang khóc cũng không muốn nó nghĩ tôi đang tội nghiệp nó bởi tôi ý thức được nó cần tiếp tục sự mạnh mẽ đó để sống và đối diện những khó khăn đang bao trùm cuộc sống nó để rồi nghị lực thay đổi điều đó và chính tôi cũng vậy tôi vừa chạy vừa khóc vừa nhớ năm lon đậu phộng tối tối nào hay ăn với má vừa thương nó vừa thương mình mưa đã ngừng nhưng vẫn nhòa đi và không thấy rõ thành phố không thấy rõ con đường về phòng trọ nữa tôi cứ chạy trong quán tính mắt đã ước tự bao giờ mặt cơn lạnh mặt bóng tối nước mắt hòa vào nước mưa mặn vì buồn thương tôi đi xuyên qua mưa xuyên qua những nhạt nhòa mong được nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp hơn trong đời vào ngày mai hay chí ít nếu nó gọi cho tôi tôi sẽ dắt nó đi ăn hủ tiếu bò viên trên đường lê văn sĩ điều đó chắc cũng đã tốt đẹp hơn rồi tôi nghĩ trong đầu nhớ gọi nha để cô được có lý do ăn hũ tiếu bò viên nữa vì cũng đã hơn một tháng rồi tôi cũng không dám cắt tiền lương để ăn tô hũ tiếu bò viên nào cả người tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm Sài Gòn mùa mưa 2002 Tôi và những bĩ cực cuộc đời ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp các bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.